Min ơi, Min có cái gì đấy? Trứng củng long màu xanh lá cây à? Thế trong có cái gì ông Min? Dạ, chi chi ba? Đâu con thử xem. Con thử ờ, chặt ra xem nào. Chặt. Ôi. Nhiều kẹo thế, con đếm thêm có mấy kẹo nào? Rồi, thế lần sau ờ, bố sẽ làm clip Min tìm trứng nhá. vâng ạ à. hôm nay bố con mình chơi ờ, cả nhà mình chơi ờ, tìm trứng khủng long min đi săn trứng khủng long nhá min mà nhìn thấy quả trứng thì min sẽ làm gì nhỉ ở đây có hai khẩu súng min chọn khẩu nào này đâu khẩu này rồi min bắn thử đây bố cầm khẩu này đi hỗ trợ min kiểm trợ ui rồi ui rồi túi đựng trứng sau khi nhìn thấy trứng khủng long là bắt đầu con bắn nhở bắn xong rồi con nhặt con cho vào túi nhá nó ngạ đi ừ đấy hả đi đi nhặt vào cái xô à nhặt vào cái xô á ở đây không có xô nào rồi ừ, xô của con mẹ này để trên bàn hội rồi không cần xô con cho vào túi được cho vào túi đấy nhá được không nhẹ mà rồi đấy được gọi là cái lưới lưới bắt trứng khủng long bắn nào bắn thử nào ui rồi nào bắt đầu đi tìm trứng khủng long nào nào min đi tìm đi min ơi oh ờ, no có không dạ. kia kia quay lại ui đây đây cho cho ra túi cho cho cho vào túi này đấy yeah được một quả nhìn thật đi một, một quả nào cầm súng đi tiếp quay đây quả nữa nhưng đang cất đi à cho vào túi à rồi đi sang vâng, tiếp nào con cầm súng đây

Mi đây bố thấy ở góc kia có một quả kia, có đúng không? Thử xem có phải không? Kia bố thấy ở góc kia có một quả kìa. Kia không? Không phải à? Thì đi tiếp nhá. Nào con đi lên đi. bỏ ra để mẹ xoay nhưng mà quả trứng đâu đã nào nè mẹ bỏ xem nào đâu xem nào à, hai hai chiếc xe đâm vào một quả trứng như thế này à cắn vậy luôn nhiều thế nhỉ đâu con thử bò mở lên mẹ xem có phải trứng không phải trứng không bắn nào Quay. Ôi con chơi rồi Con này nó, nó chạy đi à À đây này nhìn thấy này Hai quả trứng ở bên cạnh một chiếc xe à, một quả trứng ở bên cạnh hai chiếc xe Boom Yeah lại được một quả nữa rồi túi trứng của min nhiều các min dơ túi trứng lên nào ui giời nhiều quá nhỉ à? đi dép vào đúng rồi làm nhảy đã hai ba ui rồi kìa min này mình tìm xem có trứng không con để xuống đất cũng được Bùm Bắn chứ Đây, mở chưa nhá, à? nhiều quá Mẹ vẫn nhìn thấy trứng nữa đấy Đâu? Đâu đâu? À ừ đúng rồi, đây có một quả này oh, nhiều trứng thế nhỉ xem nào rớt quả trứng lên mình xem nào à đúng vậy hôm nay mình thu hoạch được nhiều trứng nhỉ đi săn một buổi nhiều trứng thế, bây giờ mình thử khám phá xem bên trong trứng có gì nào ui rồi dơ lên thế nhỉ kẹo tí ăn nhá trong mình có cái gì nữa cái gì đây hai cái này là cái gì bóng à bóng đấy bóng sáng được đấy khám phá quả tiếp theo là quả bầu hồng Ôi, ô tô. Uầy. Uầy. Ô tô gì đây hả à, con? Không phải, xe này là xe gì hả à, con? Xe bồn bê tông. À xe bồn chở bê tông à? Đâu cho mẹ xem xe bồn chở bê tông với nào. À, thế tay kia là xe gì đấy? Xe, đạp. À, xe đạp à? Xe bồn bê tông. Tiếp nào. <laughs> Ê, ê rồi Ôi rồi Bé khỏe thế nhỉ Bên trong có gì Min ơi dạ. Kẹo gì đó Kẹo gì Kẹo dẻo đó dạ. Kẹo dẻo Nhà mình có hai kẹo dẻo con để dịch ra đây này con để gọn ra ngoài này để gọn ra ngoài để gọn ra đây à, đó. nha dạ. à Đập trứng nào Đập cái to à Ôi đập hẳn cái to Rồi À ấy Ôi rồi Oa trong có cái gì vậy Cái gì đây mẹ xem nào À con dơ từng cái một đây nào Đâu đưa cho mẹ xem có cái gì nào Bánh này Đưa đưa mẹ xem bánh đâu Đưa bánh cho mẹ Bánh này Đưa đưa bánh đây Đưa bánh đây À một, một gói bánh này Xúc xích lắc này Gì nữa À kẹo chip chip này Cái con cái gì xanh xanh nha con Đấy cái này là cái Đâu mẹ xem nào À súng phun nước à Ôi dồi ôi thế này thì con nhiều đồ chơi quá Quải to thì Minh này, quải màu gì đấy Minh đúng rồi cả một xanh cả cây xong rồi bóc xong rồi bây giờ dùng hết sức nào ôi rồi ôi khỏe quá một phát uh. có cái gì ở trong đấy dạ. con dạ, nào, đâu đưa đưa cho mẹ xem là có cái gì nè rồi để gọn ra nhỉ nào đưa cho mẹ xem có cái gì đây kẹo su gút này gì nữa à kẹo nhỏ này À quả bóng, quả bóng đây sáng được đúng không? Cái gì đây Sữa Mino À sữa Mino, còn kẹo gì đây Cho con nhiều đồ chơi, nhiều đồ ăn thế Còn cái gì nữa không? À con còn một quả nhỏ ờ. cả cuối cùng Ở trong có gì đấy? Ôi. Cái gì đấy con? Kéo dẻo Còn gì nữa Cái gì nữa Cái gì màu đỏ xanh xanh kia con Đâu cái gì đây con Đâu mẹ xem nào cái gì đây À con cá Có cả bóng bay à Đi thổi bóng À vẫn còn một quả bóng à, to quả đấy à Quả trứng to Ui rồi, ui rồi, không, ui rồi. Mạnh lên, cố lên. À Ra rồi Ôi, cái gì vậy con Ôi. Cho mẹ xem nào, cái gì đây Xe này là xe gì À xe ủi à? Xe ủi à Có phải xe ủi không bố? Đúng rồi, đấy xe ủi Nào bây giờ chơi mệt rồi làm uh, hộp Milo uống nhá Uống luôn, uống luôn sữa Milo Ăn kẹo Ăn kẹo á? Đây bố bắp cho Milo bán kẹo nhá Nhá, thì con ăn thử kẹo này nhá Kẹo này con ăn bao giờ chưa? Con chưa ăn đúng không? Đây bố bóc cho con Kẹo này kẹo ý ăn sâu răng kẹo ý con kẹo cứng con không ăn được nè bố bóc cho con nha cái này kẹo dẻo à kẹo dẻo dẻo một chút một chút à này ngon thế nhỉ Min ơi bố bóc kẹo rồi Uầy Đấy Kẹo Đây cầm này cắn